xin chào mọi người chào mọi người đến với kênh vợ chồng pháp lê của sáng miền trung chồng em đang hái sòi <laughs> này nó mới đầu vô mùa mùa sòi chín mọi người nè nhưng mà ít lắm không nhiều ra đang chín với lai rai giờ mình lo mà hái trước để em thử nó rụng cái đất ủng lắm thử đấy mọi người nè thơm lắm mọi người uhm. để em chỉ cho đó. giờ mà mùa này à, buổi chiều à, gió ghê lắm mọi người gió nhiều lắm thành ra là sòi rụng ghê lắm năm nay à, mùa mùa sòi mắc nữa thành ra mình tranh thủ có là mình hái liền có thấy chín rồi đó còn ừ, hái mình thấy chín nữa Được không anh? Mà chị chờ mình tới không? À thấy rồi Dở mạnh cái tay lên xíu nữa Lưu lệ Rồi, dứt Wow xoài nhà, nhà chồng mình ngon lắm mọi người nhà ba mình ngon lắm ngọt ngay rồi. đó là dần ươm là hơi bị ngọt đó này dần ươm thì là ngọt kinh lắm này chưa thỏ đây thỏ đây Yeah, dạ. yeah. Đã thấy nhanh cay rồi. Ừ. Ừ. xoài này hạt lép đó mọi người hạt nó không lép xoài nhà, nhà mình không lép rồi mà thơm lắm còn con ừ. nó dày nè mình thấy nó dày không lép ừ. quay cho mọi người thấy nè nó chưa chín mọi người đợt này nó cho nó già đều nó chín nhiều để mình quay cho mọi người coi tiếp đây trái chín đây mọi người ơi đây mình sẽ hái cho mọi người xem nha wow, trứng vàng luôn mọi người nè nó nằm khó thấy quá nên giờ mình thấy được nè đó mình sẽ quay cho mọi người xem nha giờ mình đang ở trên cây đây mình quay wow, mình thấy nha u uh, đụng vô phút có rất lo luôn <laughs> thơm quá vàng ươm um luôn mọi người ơi chỗ này ngon lắm chỗ này đã trứng cây ngọt lắm mọi người à, hết rồi dầu rổ nè đó đây đây thầm phúc luôn kìa khó thái cái mà lành đại với thái còn được cái à. đất nè ờ cái này cũng hụt rồi này đức này đây này cái này này. cái này hụt giòn rồi này đây cái này nè đây trái bên này thơm rồi nè đây này nó lấy này nè nó lèo nó túc rồi nó gúp rồi đó từ từ ấy từ từ từ từ để kiếm thế đến ờ, cái ra tự do nữa hai trái hươu nữa mọi người gió không phải lo hái trước với ươm hết trơn à, mình bỏ vô hai ba ngày là ăn rồi ừ. trời gió quá rụng hết <laughs> giờ có thêm anh đó cháu này cháu đi hái về nè đi làm gì đi hái này. ra cái bong nội người này đấy đừng nghe bây giờ. ừ. nào hườm thì ngày mai hái ừ. này là chín rồi nè đây là chín giòn đó chứ nè ừ. hơn dễ sợ hơn <laughs> hello Vinh Sika nè barang ya ora nè mình đến đất trước ngon dễ sợ còn sống ơi sống hả chùa cướp lan sống với nó sống mẹ kìa à sống này con kia à. lát vô gọc lát vô đi gọc rồi bây giờ hái xoài xong rồi giờ xúc đất thôi Lại nghĩa dây xuống còn này ăn quả quá chứ nhân đất đi như phúc màu quẩn chặt chứ cái là ra lanh nhân đất được số cái anh nạn hết đâu á mà đang vô bé bây vô đang bé à, cái này bữa nó sầu chơi sầu này nè ừ. chơi này. À, ờ. bữa ra này mai ba ngày này nó sầu đây đúng rồi cái này là ờ, bướm hả dọn bướm bóng, vậy đó bóng bưa con đứa mà người ừ. là cây đấy. ừ hả chơi cảnh sổ đây là đây là ừ. vàng vàng vàng lan của anh đức ừ. đây nè ở, ở, ở trong nhà ra nhánh vậy nè cái này là trổ lần thứ hai đây ở trong nhà ra nhánh vậy đó cái này lần lần lần một này lần lần thứ hai này. Ừ. lấy này. 嗯。 luôn nè đây sản phẩm mình hết nè mọi người cái này là chim ăn nè mọi người nè chim ăn nè chính là chim vô nó ta liền mọi người dây dây dây dây chim ăn lúc nào cũng ngon ngọt à. giờ nó ăn không không chê phải không nghĩa có ăn không ăn ừ ba xíu hả ba ừ không ở chưa ngọt ừ. ngọt ngay không chứ thằng mà ăn là ngọt ăn xoay chứ cơm xoay chứ cơm đi ừ. ăn không không ăn không nhanh xoay luôn á không nắng xoay chua thì gầm thì thôi Đây. mọi người ngọt lắm nhìn nhìn nó chảy nước miếng rồi đó chưa ăn chảy nước miếng rồi đó mời mọi người ăn nha ăn rồi mới mời <laughs> à. ngọt quá luôn ngon ngon quá tôi lấy cái dao này lắm kém lấy cái dao này dạ, dạ, ừ. ngon ngọt quá <coughs> Má Nó, thấy chưa? này này Xích chua nó con gầm đấy Nó sùi chết chim em chứ ngọc sợt chứ Nó bị giặt à Nó là chim em đó Cái này đấy, à. giặt cái cấy làm ăn không cái này ngồi bên đó hôm nãy nè nghe cái này chua chua quả mà em không ngọt không đây để xoay về mặt đây <laughs> ừ. chua ừ. hay chua có đó chua chua chua chín lắm chín đầu rất chim á đây nè ừ. quả này bị rớt bị rớt à ừ. con... không da thèm mà wow Ừ. Ừ, quả này nước hả má ừ. nước nước đó gà vô nôm uống nước rồi nè có này ngọt nè ngọt ngay rồi ngọt kinh luôn á ê lúc này quả này chưa ngọt lắm ừ. đứa nhỏ nó không ăn mọi người ha có mấy người lớn ăn không mấy đứa nhỏ giờ cái cây nó không thèm ăn ừ một thật không một ghét lắm thầy ăn rồi xong nằm nam đi mất ừ. đời luôn bởi nói xuống mình họ án ngon rồi là mấy người xuống trại là mấy người đáp liền ngọt ghét luôn kìa ừ. Rồi đây cho em kìa, cho em miếng kìa xoa Ngọt quá ta Ngọt mấy gì chua nữa ngon lại mà nhiều ngọt Thế này không ngọt mày trước hồi nãy trái này không ngọt trái hồi nãy trái mà chiến đất á trái nó ngọt kinh thiệt á cái này ăn được á ừ. em tự coi dập hư rồi được luôn hại cho quanh mày quá <laughs> cái này màn ít gió mà để cho nó giòn luôn đó cũng thơm hữu cùng ăn quả chiếm đi giới à ờ. chiếm đi giới ăn à. ăn nhiêu em xin chào tạm biệt mọi người nha bây giờ mình giờ à, dạ con rồi con tiếp mọi người thôi mà cũng đã tối rồi thôi tạm biệt nha bye bye